Chào các bạn đã trở lại với kênh Phong thủy Khải Toàn Chủ đề hôm nay ta sẽ nói về tìm hiểu thờ thần Phòng thờ hoặc bàn thờ thuộc hỏa không phân biệt phương hướng ngũ hành Nếu tại phương vị thuộc thành viên nào cần hỏa thì nên đặt tại đây Các bạn xem phương vị từng thành viên trong gia đình ở phần sau của video Tôi sẽ nêu những kiên kỵ về bàn thờ, bàn thờ Phật, bàn thờ thổ thần thổ địa ở nhà phố và nhà căn hộ để các bạn cùng tham khảo thắp hương bái thần. Theo văn hóa số đông của người Việt đi chùa vào các ngày đầu năm cầu mai, tại đây khi thắp hương bái thần, bái Phật mọi lời cầu nguyện về sức khỏe, bình an, phát tài, may mắn, tai qua nạn khỏi. Phật giáo bái thờ thần Phật Quan Âm là hy vọng mọi người có thể thanh tịnh, có tấm lòng giống như Phật, không như suy nghĩ thường. Mỗi khi có đốt hương bái lại quan âm sẽ từ trời bay xuống cứu vớt chúng sanh. Nếu các bạn cầu tài cầu lộc thì nên cầu thần tài thổ địa là phù hợp hơn vì các vị thần này gần gũi với con người. Các bạn nên nhớ bàn thờ sạch sẽ, tối giản việc thắp hương để không ảnh hưởng đến sức khỏe và sự khó chịu mùi của người khác là tốt nhất.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 bởi gớm sứ thuộc thổ. Đồ cúng cũng nên chọn loại có hương thơm, thổ thần thổ địa, thích những đồ ăn hương thơm, lý tưởng nhất là ăn ngọt, rượu vang, những loại thịt thường ngày, bởi vì thổ thần thổ địa cũng có sở thích giống như con người. Bàn thờ thần Phật, thờ gia tiên nên cao chừng 1 mét là vừa nhất, tốt nhất nên ở hướng Bắc, Nam, Tây, Đông. Bàn thờ nên có điểm tựa, không nên tựa vào nhà vệ sinh hoặc ở bên dưới gầm cầu thang lớn nhỏ tùy theo diện tích của phòng sao cho hợp lý ngoài việc có điểm tựa cần nơi ánh sáng vừa phải vì đây là nơi thanh tịnh tránh đối diện các loại cửa không nên ở nơi thường xuyên có người qua lại vì ai cũng có những lúc riêng tư ăn bận thoải mái nên tốt nhất ở không gian riêng biệt Có một người mẹ tín ngưỡng luôn lo lắng cho con dù con đã rất là lớn. Bà ép buộc con trai nhất định phải đặt bàn thờ trong nhà. Trong phòng khách đã nhỏ hẹp, bà mua một bàn thờ rất là to ép con đặt vào nơi này. Theo sinh thần bát tự của con trai và con dâu đều kỵ hỏa. Từ sau khi đặt bàn thờ, con dâu không tin thần thánh, thúc giục chồng chuyển bàn thờ đi nơi khác. Người con trai không muốn cãi lời mẹ, không thể chuyển đi Thế là họ thường xuyên gây lẫn nhau. Sau cùng bà mẹ đồng ý thay bằng một chiếc bàn thờ nhỏ hơn đặt vào vị trí thích hợp chánh hướng Tây Bắc thuộc người cha, chánh hướng Tây Nam thuộc người mẹ. Một thời gian sau họ yên lành và sinh con. Sau khi sinh con xong, phát hiện bát tự của đứa bé cần hỏa mà vị trí bàn thờ lại đặt ở hướng đông, hướng đông đại diện cho trưởng nam. Với bàn thờ ông thần tài ông địa vẫn theo các quy tắc trên, ngoài việc nên hướng ra cửa chính. Có gia chủ hỏi tôi, thế tôi ở căn hộ thì tôi hướng ra cửa chính hay là hướng ra ban công? Với diện tích khá khiêm tốn và bố cục căn hộ rất là khó để bài trí sao cho tốt nhất. Các bạn có thể xoay mặt ra cửa chính hoặc xoay mặt về ban công vẫn được. Nhưng mà lưng nên có điểm tựa. Nếu nhà có trẻ nên chú trọng sự an toàn cho trẻ. Đặc biệt bàn thờ ông thần tài ông địa nếu đặt vào tài vị có thể thúc đẩy tài vận cho gia chủ rất là tốt. Để tìm ra tài vị trong ngôi nhà phải tính theo phương pháp huyền không phi tinh. Bạn có thể tham khảo trên các website của tôi. Cuối cùng tôi có thể kết luận rằng bàn thờ không nhất thiết phải to là linh nghiệm. Bài trí phù hợp diện tích nơi ở, vừa phù hợp theo ngũ hành, vừa theo thẩm mỹ cảnh quan của phòng là tốt nhất khi chọn ngày đặt bàn thờ nên chọn giờ hoàng đạo sinh khí lọc mã giải thần kết hợp với hướng nhà phi tinh lưu niên và mệnh khuyết của gia chủ là tốt nhất. Khi chọn ngày cũng nên tránh đi các ngày không tốt, ngày hắc đạo, ngày sát chủ, ngày thổ cẩm,